sau đây chúng ta vào các ví dụ minh họa ở ví dụ số 1 trong không gian với hệ trục tọa độ oxyz người ta cho ba vectор là a có tọa độ là 1 2 3 b là trừ 2 1 5 c là 4 3 1 ở tọa độ của vectор u bằng c trừ b cộng a là bao nhiêu đó người ta cho bốn đáp số như này đấy thì cái này rất đơn giản thôi người ta áp dụng luôn cái công thức cộng trừ các vectơ đúng không vectơ u này em chú ý này bằng này C trừ B cộng A đó thì em sẽ bằng này mở ngoặc ra thì bây giờ ta sẽ lấy thứ nhất là hoành độ đúng không C hoành độ là 4 này đó em nhìn thấy chưa 4 này đó trừ đi B B là cái hoành độ của nó trừ hai trừ đi trừ hai rồi đến A là một đúng không rồi. cộng A cộng một thấy chưa đó 4 trừ đi trừ 2 cộng với 1 chấm phẩy một cái xong đến tung độ này C nó sẽ là 3 đúng không nhỉ 3 này trừ đi trừ đi B đúng không B là 1 tung độ 1 này cộng với A A hoành độ của nó sẽ à, tung độ sẽ là 2 cộng 2 được chưa chấm phẩy một cái xong tiếp tục đến cao độ cao độ C này C nó sẽ là 4 à, sẽ là 1 này đó, trừ đi trừ b này b nó sẽ là 5 đấy. Đấy, tiếp tục cộng với c cộng a a cao độ của a sẽ là 3 đó như vậy ta sẽ tính toán cộng trừ ở trong cái à, đây trong cái từng cái độ, hoành độ này nên là tung độ này đây là cao độ này đấy 4 trừ 2 bằng 6 6 cộng 1 bằng 7 này đó tiếp theo này 3 trừ 1 thì bằng 2 2 cộng 2 sẽ bằng 4 này đó, chấm phẩy 5 à 1 trừ đi 5 bằng trừ 4 trừ 4 cộng 3 bằng trừ 1 như vậy U sẽ có độ là 7 4 trừ 1 do đó ở ví dụ môn này chúng ta sẽ chọn đáp án B U bằng 7 4 trừ 1